mẹ à, con đấy mày thích gửi trứng á bố mày đi cần phải lột trứng nhưng mà bố đi có mặt mày đấy thì mày ăn luôn bố mày ăn luôn đấy người nhá mày đâu bố mày ăn mày luôn đấy đi mày